không thể ngăn cản bộ ba tấn công của Paris Saint-Germain. Vì con trai, Ronaldo muốn làm huấn luyện viên MU. Ronaldo tác động vào bếp ăn của Manchester United khiến đồng đội ngao ngán. UEFA dừng kiện Real, Juventus và Barca. Trước khi đến với những nội dung chính, hãy dành một giây đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất nhé! Cựu ngôi sao của tuyển Pháp và Paris Saint-Germain Nicolas Anelka đã đưa ra những ý kiến cá nhân về hàng công của đội chủ sân công viên các hàng tử. Siêu sao Lionel Messi đã cập bến Paris Saint-Germain với kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu đưa đội bóng này chinh phục danh hiệu Champions League với một sự nghiệp đồ sộ. M10 được xem là ngôi sao số 1 tại sân công viên các hàng tử. Tuy nhiên huyền thoại Nicolas Anelka cho rằng Enfunga nên được sử dụng như một người hỗ trợ cho Kylian Mbappe trên hàng công. Cựu sao Chelsea nhận định tiền đạo 34 tuổi nên điều chỉnh lối chơi vì người đồng đội trẻ tuổi. Em bảo vệ phải lĩnh sướng hàng công vì cậu ấy là số 1. Anelka chia sẻ với Le Parisien. Messi từng là số 1 tại Barcelona, nhưng giờ đây cậu ấy phải phục vụ Mbappe. Với sự xuất hiện của Lionel Messi, vai trò của Mbappe đang bị nghi ngờ tại sân công viên quốc Hoàng tử. Nhiều ý kiến cho rằng việc chơi cạnh hai siêu sao hàng đầu là Neymar và Messi sẽ kiềm hãm sự phát triển của nhà vô địch World Cup năm 2018 mà trước điều đó, Mbappe vẫn đang là cầu thủ chơi ấn tượng nhất trên hàng công của gã khổng lồ Ligue 1. Sau 8 lần ra sân ở giải quốc nội, cựu ngôi sao của Monaco đã có cho mình 4 bàn thắng và 3 đợt kiến tạo. Trước thềm trận đấu giữa Man City và Paris Saint-Germain ở Champions League, huấn luyện viên Pep Guardiola thừa nhận không thể ngăn cản bộ ba tấn công Messi, Neymar, Mbappe. Chúng tôi nên làm gì đây? Tôi cũng không biết nữa. Tôi không biết làm thế nào để ngăn cản họ, họ quá giỏi, Chúng tôi sẽ phải phòng ngự chắc chắn, hỗ trợ lẫn cơm xong lẫn nhau và biết rằng sẽ phải chịu đựng và đau đớn đó là cách xử lý trận đấu này Wander lại chia sẻ họ thật đặc biệt mỗi cá nhân đều chất lượng và có thể kết hợp cùng nhau. Tôi không cần mô tả gì về Messi nữa, từ cậu ấy đã nói lên bản thân mình. Những gì cậu ấy đã làm còn hơn cả đặc biệt và hy vọng ngày mai cậu ấy có thể chơi tốt. Paris Saint-Germain có đội hình rất mạnh, tiếc là ở trận đấu với Man City họ mất quá nhiều trụ cột. Sức mạnh tấn công của đội bóng thành Paris sẽ giảm sút rất nhiều với Angel Di Maria bị treo giò và Lionel Messi chỉ vừa kịp bình phục chấn thương nên chưa có thể trạng tốt. Trong khi ở hàng thủ, trung vệ Tân binh rất được kỳ vọng là Ramos cũng chưa thể góp mặt do vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Thế nên về cơ bản, Paris Saint-Germain bước vào trận đấu với Manchester City vào thứ tư tới với đội hình chủ yếu vẫn là những cầu thủ từng là bại tướng ở mùa trước của đội đương kim vô địch Premier League. Còn với Man City, duy chỉ có trường hợp của Alessandro Zinchenko bỏ ngỏ khả năng ra sân đến phút chót. Phải nhấn mạnh rằng Man City rất có duyên trước Paris Saint-Germain. Thống kê cho thấy, trong 5 lần đối đầu giữa hai đội bóng gần đây, đại diện của nước Anh áp đảo với thành tích hòa 2 và thắng trong cả 3 lần chạm trán mới nhất. Riêng ở Champions League mùa trước, Man City thắng Paris Saint-Germain trong cả hai trận đấu ở vòng bán kết. Trong đó họ thắng 2-1 trên sân công viên quốc hoàng tử. Dù Paris Saint-Germain được đá sân nhà, nhưng khả năng giành chiến thắng của họ trước Man City vào dạng sáng thứ tư tới là không cao. Cũng phải nhấn mạnh rằng, đội bóng của huấn luyện viên Guardiola thi đấu sân khách rất ấn tượng với thành tích thắng 18 trong 20 chuyến hành quân gần đây. Và sau đây sẽ là đội hình dự kiến của cả hai đội theo nhận định từ tờ Ngầu. Tờ The Sun của Anh đưa tin Cristiano Ronaldo muốn tham gia công tác huấn luyện Manchester United sau khi từ giã sự nghiệp cầu thủ nhằm giám sát sự tiến bộ của cậu con trai cả Cristiano Junior. Sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ, Ronaldo bị cám dỗ với vai trò huấn luyện viên tại MU, nơi anh cảm thấy mình phát triển nhất dưới sự dìu dắt của ông thầy Sir Alex Ferguson từ năm anh 18 tuổi. Và điều đó cho phép Ronaldo có thể tiếp tục huấn luyện cậu con trai Cristiano Junior thành một Ronaldo 2.0. Cristiano Junior, 11 tuổi đã gia nhập lò đào tạo trẻ của MU và bắt đầu tham gia tập luyện tại đại bản doanh Carrington. Cristiano Junior được các huấn luyện viên ở MU đưa đến khu liên hợp đào tạo Listerton Rose của United tại Stamford vào đầu tháng này. Một nguồn tin từ MU chia sẻ với The Sun, Ronaldo đã nói rõ với mọi người rằng anh ấy trở lại MU để giúp họ giành danh hiệu nhưng trong suy nghĩ của Ronaldo, anh ấy sẽ chơi cho MU trong vài năm. Ronaldo vẫn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và thể lực. Ronaldo muốn chứng tỏ rằng không gì là không thể. Rất nhiều cựu cầu thủ của MU đã bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của họ tại MU. Vì vậy Ronaldo nghĩ rằng đó có thể là cách tốt nhất để bắt đầu chương tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Ronaldo bị ám ảnh bởi bóng đá và anh biết mọi thứ về trận đấu. Ronaldo cũng nói rõ rằng anh muốn con trai nối nghiệp của mình. Cristiano Junior là một cầu thủ nhí có tiềm năng cực lớn con trai của Ronaldo trước đây từng ghi 4 bàn thắng trong trận ra mắt đội trẻ Juventus. Nếu Ronaldo ở lại MU với vai trò huấn luyện viên, tất nhiên con trai của anh cũng sẽ phục vụ cho MU lâu dài. Điều này sẽ giúp cho đội chủ sân Old Trafford sở hữu một tài năng trẻ đầy triển vọng của bóng đá thế giới. Cristiano Junior có thể tiếp bước ông bố huyền thoại của mình. Vào lúc 2 giờ sáng ngày 30 tháng 9, Ronaldo sẽ cùng Manchester United đối đầu với Villarreal ở trận đấu thứ hai vòng bảng Champions League trên sân nhà Old Trafford. Hiện Manchester United đang đứng cuối bảng xếp hạng sau trận thua với tỷ số 1-2 trước Young Boys. Còn tại Premier League, Quy Đỏ tụt xuống vị trí thứ tư sau khi thất bại 0-1 trước Aston Villa ngay trên sân nhà ở Stamford. Cristiano Ronaldo tiếp tục duy trì chế độ ăn đặc biệt ở Manchester United khiến nhiều đồng đội của anh cảm thấy không vui. Bởi nếu theo gương người đàn anh thì không được thoải mái, mà học tập theo thì rất khó khăn. Sự trở lại Manchester United của Cristiano Ronaldo đã thay đổi mọi thứ ở Quỷ Đỏ và không phải bất cứ điều gì cũng dễ dàng được chấp nhận ở câu lạc bộ này. Ronaldo khiến không khí trong phòng thay đồ náo nhiệt hơn hẳn, nhưng ngược lại, anh cũng khiến nhiều đồng đội cảm thấy lo lắng và không vui khi chứng kiến chế độ ăn đặc biệt của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Theo tờ The Sun, khi gia nhập Manchester United, Ronaldo đã gửi về một bản thực đơn riêng của mình tới các đầu bếp của đội bóng, nhưng được chia ra tới 6 bữa mỗi ngày và rất nhiều món ăn mà ngôi sao người Bồ Đào Nha chọn khiến các đồng đội khóc thét nếu phải áp dụng theo. Theo tờ báo này, Đứng đầu danh sách ưa thích của Cristiano Ronaldo là món ăn truyền thống Bồ Đào Nha có tên là bacalhau, được làm từ cá tuyết muối và trứng. Bên cạnh đó, CR7 cũng rất thích ăn bạch tuộc, nhưng đa phần các đồng đội của anh ở Manchester United đều không hứng thú với món này. Ronaldo không bao giờ động đến thức uống có cồn như rượu bia, kể cả khi anh đến Manchester United. Anh khiến thói quen ăn uống của nhiều cầu thủ khác thay đổi. Thủ môn Lee Grant tiết lộ anh và các đồng đội không dám ăn bánh ngọt và kem để tráng miệng vì sợ CR7 đánh giá. Theo tờ The Sun, MU đang cố gắng trói chân Paul Pogba và Bruno Fernandes bằng những bản hợp đồng dài hạn. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng đã xác nhận thông tin này. Ông tiết lộ lời đề nghị dành cho Pogba đã được đưa ra từ vài tháng trước, nhưng câu lạc bộ vẫn đang chờ quyết định cuối cùng của cầu thủ người Pháp. Tuy nhiên các cuộc đàm phán với Fernandes thì có vẻ hứa hẹn hơn. Romano chia sẻ, trường hợp của Bruno Fernandes... Ăn cơm xong ăn coi con chơi nè. Choo!